You oh, baby. For war's freedom. Death swore that he would resurrect humanity. But he knew not how this might be done. Cuối tuần làm tí game gủng anh em nhé. Này à, chơi lại con game cũ đang chơi dở từ từ hồi xưa rồi. Tắt Unity chưa nhở Đây rồi. Rất là hoành tráng luôn. Anh em xem có bị giật lag gì không nhỉ? mọi người xem có bị giật lag gì không nhỉ Rồi, ok, đi Cái gì màu tím trên bản đồ đây Một con quạ đang bay Ground whenever cái gì kia chưa kịp đọc Seismon or Panic Despite Despair À là là là xuống ngựa UC à? lên ngựa xuống ngựa ờ, Chắc là phóng thẳng về phía trước thôi lâu không chơi quên hết nút rồi đấy nhỉ cái góc nhìn nó nó tự tự cho về góc nhìn và đít con ngựa này nó tự kéo về alt à alt để phi con ngựa rồi luôn có tuyết bão bùng này rồi mình nghĩ là cứ tiến về phía trước thôi rời luôn à, đầu game thì thường thường đây là phần tutorial à, space để uh, trèo lên bức tường ok W để để để, để lên ok có mấy con quái vật quái con nhà bà vật cảm giác cái uh, lia chuột hơi hoa mắt nhỉ cái fps hình như hơi thấp thì phải hay là tại game không hỗ trợ uh, ờ, fps cao à đấy ôi alt dog incoming attack à né né né chiêu né chiêu ấn alt để né chiêu ấy à vẫn bị nó chém trúng ai kìa chém ngu thế combo chết con bà nó đi chứ ơ kìa né rồi cơ mà Ô, không không không có nút lóc quái à chơi mấy game này phải có phím lóc tập góc nhìn nó chứ nhỉ rồi luôn uhm ta có một cái búa LV1 đam 64 đến 76 Ở đây có một cái rìu Rìu mạnh hơn này Nhưng mà đánh chậm Búa này cũng đánh chậm Nhưng mà yếu hơn rìu à, Nhặt lúc nào nhỉ Ta vẫn chưa thấy phím nhặt là phím gì um... This is no place for horse. À, ấn nút E, nút E, nút E để lút Ủa phải ấn đúp à ờ, Kho đồ mình đâu P O a à, O O là kho đồ Inventory phải đến nút Y chứ sợ đến nút O nhỉ Cái game Ngáo đẹp O là option O là option mà lại để ở nút Y Nút Y này có tác dụng ngang với nút ESC luôn Chưa hiểu kiểu gì À đây Kiểu vũ khí thứ hai à ok nhá Bây đi theo con stream này đúng không à không cái đường này là đường mình vừa đi vào mà có hai bên có hai nhánh gì đây không thể lên ngựa khám con mẹ nó phá cái đường này trước đi đường cụt luôn à không có gì luôn Ok Làm cái map rõ rộng mà không có quái à, Tên game ta để ở phần mô tả đó Darksider 2 Darksider 2 um, Dead Initiative Edition Game này trước chơi lâu rồi nhưng mà quên hết rồi Chưa phá đảo à, Chơi lại luôn Ristop Cái gì đấy chưa kịp đọc Đạt cái gì đạt đạt cái gì ở trên top gì đấy Mẹ Ui trời ơi Cái nồi Mày tưởng cái hố sâu Ok Space Ấn gì để throw xuống nhỉ Không được À đấy chả Đấy chả lướt Trời ơi, mẹ móng tay cào tóe ra lửa luôn. Game mất tiền không mua cho ta đi. À, tao lấy free trên Epic lâu lắm rồi. Mấy năm rồi. Chăm lên Epic lấy game vào. Tuần một hai game free mà. Uầy, được thế nhở? À đâu ừ, Con con diều này lở mất con diều đấy mình cầm Thử thử quánh con diều em nào Kìa, sao rơi trong lỗ này Cái góc nhìn nó hơi hẹp nhìn mẹ kiểu Mà toàn là cái vách tường cao nhìn nó cứ hoa mắt kiểu quái gì ấy Ơ kìa, đeo, đeo phải đi kiểu này rồi Bám không tới đây rồi lại kiểu mẹ treo tường ở đây trời ơi đỉnh của chóp ui sồi ôi đâu test con diều nào mà thằng nào ăn thử diều của bố tích cặp ok tay để nhau tăng thêm cái gì này chắc là nó nhầm một defense ăn thử dìu của bố đi con kiểu cinematic vãi lóc hai phết kiểu làm phim ấy có hai viên đen này khi mà lóc uh, lóc quái vào quái nhặt được máu này Uầy, giày dép 4 luôn ạ. À. Hợp lý. Nó có tính cân nặng không nhỉ? Đây, dùng đây là dép 10 không? Dùng 1 để uống máu, dùng 2 để uống mana. Ok. À, mình đi vừa đi từ đây lên đúng không? Để đi tiếp vào đây. Xem mượt chứ nhỉ? Ừ mượt đấy nhưng mà hơi nhẹ cũng nhẹ thôi mà nhảy qua bạch bên kia có ông già nó đang đợi mình kìa Ôi, trèo lên đây à, từ từ từ từ từ đây à ship cách ok nhảy qua ok nhá ăn dìu của bố lóc lóc quái mạo dìu đánh chậm lắm nhưng mà được cái đam to ơ à, cái cái chỗ mình vừa ấy này à thế là mình vừa đi lên một vòng lộn lại chỗ mình vừa nãy lên ở đây này Giờ mình đi lên tầng bên trên nào, Né ngay Ây à Né Né Né mày ăn à? một một dìu là đi cái gì cái gì cái gì nào nào nào nào nào, nào. ai à chém đau đấy nhở dùng cái uh, dùng cái liềm này vẫn đỉnh nhá à, nó chém nhanh Uầy, con này 80 đến mươi à 80 đến 90 Không biết có chỗ nào bán đồ không nhỉ Cứ nhặt về đi à, đồ nó cũng chỉ mất một ô thôi mà 81 đến 89 cây búa 80 đến 90 dùng thử em nó hoành tráng hơn cái diêu không rồi, bây giờ đi đâu á? Leo lên trên á Mình vừa đi từ đây qua mà đúng không? Ờ đúng rồi Toàn bị lạc đường này ok à, chỗ này không bám được mấy chỗ tường trắng trắng mới bám được này ok ok Ui, dí con mẹ nó luôn Mày ăn một búa của anh đi Ăn một búa của anh đi Né nhẹ Uầy, búa đập khốn vãi nồi Thề Uầy, nhặt tiền này chắc chắn là có chỗ để mua đồ rồi Ồ, được một cái bao tay Xịn xịn xịn xịn xịn Dùng luôn siêu mới hơi lởm toàn đồ trắng này không có đồ nào khá khẩm hơn à Để, ờ, tiếp theo chúng ta đi đường nào đây à, leo lên bức tường này à đúng vậy bức tường có dễ cây uầy leo ngược con uầy lại bám tay đu ở này thế á mình tưởng phải leo lên kiểu như Spiderman thì mới hay ấy nhở bám một này không ăn thua mấy ơ à, cái bây, bây xuống là gì throw xuống cái gì e e e e e Ô kìa sao bay xuống dưới một vụt hai vụt cho anh xin ít tiền Ô kìa Mẹ rơi đúng cái map ạ Hải Đi cái mẹ trên này luôn đi nhỉ Rồi xuống chiến nhau Ô bình thường cái Ô, mẹ sao mình bị mất UI rồi nhỉ Ngoài nhau mới hiện máu này Uống mẹ một lọ máu đi lóc quái vào thì mới thôi lóc bằng ship mà à, oánh cho nó oánh cho nó dễ được nhưng mà lóc bằng ép nó cố định nó à, cinematic hơn Uầy leo cao thế Ồ, oh, đến chỗ boss à Rồi boss đây rồi Nhìn có vẻ chất chơi người rơi phết Aizen khổng lồ băng Ok ALT để có thể Mày tuổi dị, tuổi dị, tuổi dị, tuổi dị một búa hai búa nào anh ở đằng sau cơ mà đồ ngu đánh con này là dễ thể đâu đâu đâu có tuyệt chiêu gì mới không con này trẻ con không đánh được nữa là con này chưa có gì đặc biệt chưa có chiêu gì gọi là khủng cả ui ui ui, ui ăn hai đấm nó này quải quả finish uh, ấy này linh hồn mình ra mẹ chéo luôn mình giống kiểu thần chết với cái đá ấy. Rồi, đi vào trong ngày nay biết Biết chơi rồi Rồi luôn uhm. Action Wow, có tượng chất nhở, Sụp đổ luôn À đây là cái thang máy à đúng rồi thang máy thang máy thang máy ui hỏng có mẹ rồi à thực tế là cái buồng thang máy này nó đã bị hỏng rồi ấy lên được đến đây là à, vô cùng đỉnh cao à kìa yeah. Ui, ôi, ôi, ôi, Mẹ chết con lý mẹ luôn ạ. Phải rồi. Đi đường nào ấy? À đây, đây, đây, đây. Mẹ rơi con mẹ xuống vực chết. Ba nồi. Ui, ui, ui, mẹ thanh niên chất chơi người rơi người nhện vãi. Oh my god nhảy lên bám rồi leo lên tiếp ui sôi ơi ok trèo như chó luôn ô kìa đéo tới ạ mẹ vãi nồi đi lại từ đây cơ điên vãi nồi ạ à. thề Ờ, đi xa đéo chịu được Chỗ này khó phết nhở sao bên này cái gì Ok Oh my god À Phải nhảy lên cái khúc trên này trước rồi, mới nhảy sang khúc bên này. Rồi luôn. Qua. Đây. Bây giờ qua bên này. Ok. Tín luôn, uy tín luôn. đừng đừng đừng đừng rơi mày ờ chưa nhặt được cái lọ máu nào kìa đấy xuống từ từ chứ theo hoài đi rơi ở đấy rơi thôi nhảy sang như này rồi nhảy sang như này e xuống đây